sorry các bạn vì hôm nay ờ, tôi không ra được ờ, bài học mới trong khóa học ờ, Angular 13 .NET Core API và SQL Server 2022 à, giờ này tôi phải làm việc khá nhiều và OT cũng khá nhiều tôi nhận ra một điều là uh, OT rất hại sức khỏe là <coughs> các bạn đừng nên uh, OT nhiều nhé hãy uh, cố gắng uh, ngủ đủ để giữ uh, sức khỏe thật tốt làm việc mới hiệu quả được ừ, ờ, ngủ đủ thì tinh thần sảng khoái thì ờ, các bạn cốt mới không gây ra nhiều bấc không gây ra nhiều bấc thì ờ, hoàn thành công việc tốt hơn đỡ phải OT ừ, tôi biết rằng các bạn nhiều khi phải làm thêm ngoài giờ thế là về nhà không có thời gian nghỉ ngơi thế các bạn lại thức khuya để có thể làm những công việc các bạn muốn mà trong ờ, lúc buổi sáng hay đi làm các bạn không làm được nhưng các bạn hãy cố gắng ờ, dành thời gian ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng tinh thần sảng khoái thì làm việc gì cũng thấy ờ, thích thú hơn thôi hẹn các bạn đến cuối tuần tôi sẽ ra bài học tiếp theo của khoa học ừ, em làm 13 này xin chào và hẹn gặp lại